giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu tứ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sơn hạ hỏa, ngày đinh dậu tức can khắc chi, nghĩa là hỏa khắc với kim và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, sơn hạ hỏa, kỵ tuổi, tân mão, quý mão, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi quý dậu, ất mùi, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày giàu, lục hợp với thìn, tam hợp với xỉu và tỵ, thành kim cục, xung với mão, hình dậu, hải tuất, phá tý và tuyệt dần. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi ất mão, quý mão, quý tỵ, quý hợi và quý dậu. Tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi và tân sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên thành, tốt mọi việc, sao nguyệt ân, tốt mọi việc, sao ngọc được hoàng đạo, tốt mọi việc, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa, sáu mọi việc, sao nguyệt phá, sáu về xây dựng nhà cửa, sao hoang vu, sáu mọi việc, sau thiên tạc, xấu đối với khởi tạo, động thổ về nhà mới, khai trương, sau nguyệt yếm đại họa, xấu đối với xuất hành, giá thú, sau phi ma sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sau ngũ hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sau ly sàng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 quân giáp chủ nhật ngày 9 tháng 4 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi chủ nhật ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới cho thấy, người tuổi Tý có điểm báo bị chơi khăm hoặc bị phá hoại công sức khi trong ngày chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Dậu tương phá gây ra, Tỷ nhân có thể sẽ ở trong bóng tối để giở trò khiến bạn ngoài sáng không biết đường nào mà lần. Thời điểm này bạn phải thận trọng trước mỗi quyết định của mình mới có thể hạn chế tối đa rắc rối. Hôm nay cũng không phải ngày thích hợp để tiến hành những hạng mục công việc liên quan đến đầu tư tài chính. Vận khí bất ổn, tốt nhất bạn nên án binh bất động, quan sát và thăm dò thị trường thêm một thời gian nữa rồi hãng đưa ra quyết định. Ngày kim sinh thủy, bù đắp cho những chú chuột bằng đường tình duyên êm ấm. Mối quan hệ ngọt ngào như ý, dù vậy hai người vẫn nên dành cho nhau nhiều thời gian hơn, phải liên tục hâm nóng tình cảm thì mới bền chặt được, nếu không sẽ có kẻ khác xen vào giờ đó. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, có điểm báo bị chơi khăm hoặc phá hoại công sức. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, đề phòng tiểu nhân sở trò trong bóng tối. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, phải thận trọng trước mỗi quyết định của mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ,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 của tuổi Sửu. Người tuổi Sửu bước sang ngày chủ nhật này, nhờ cục diện tam hợp, tỵ dậu Sửu che chở nên vận trình suôn sẻ nhiều bề. Bạn có thể sẽ nhận được những sự hỗ trợ đắc lực để sớm hoàn thành công việc của mình, không chỉ chất lượng được đảm bảo mà còn có nhiều sáng kiến độc đáo trong quá trình tiến hành. Thiên tài chiếu mệnh cũng mang tới niềm vui tài lộc cho con giáp tuổi Sửu ngày hôm nay. Tiền bạc dồi dào cũng nhờ chuyện kinh doanh làm ăn gặp nhiều thuận lợi, buôn bán đắt hàng. Nhờ đó mà lợi nhuận thu về không nhỏ việc chi tiêu đã không còn trở thành nỗi lo lắng của bản mệnh như trước nữa. Thổ sinh xuất cho kim lại khiến đường tình duyên của người tuổi này chưa được thông thuận như mong muốn. Người độc thân tự đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn và hình mẫu về người tình lý tưởng của mình mà không biết rằng điều đó vô tình khiến bạn để lỡ rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, vận trình trong ngày suôn sẻ nhiều bề. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy,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 Giữa lúc gặp khó khăn về tài chính, bạn còn phải rất vất vả để cân đối chi tiêu. Dù đã cố gắng cắt giảm nhiều chi phí không cần thiết, song vật giá leo thang, nhiều khoản cần dùng đến tiền cũng khiến bạn xoay sở vất vả mới không để cho mình rơi vào cảnh túng thiếu. Để tránh điều tương tự lặp lại trong tương lai, bạn nên tích lũy càng sớm càng tốt. Kim khắc mộc, tuổi dần còn có thể đối mặt với nỗi buồn trong chuyện tình cảm. Chiến tranh lạnh đang ngày càng đẩy bạn và người ấy ra xa nhau hơn. Nhưng một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, nỗ lực hàn gắn của bạn khó có thể thành công nếu đối phương vẫn tỏ thái độ thờ ơ và hờ hững như vậy. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, gặp nhiều khó khăn trong việc kiếm tiền làm giàu. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, dễ bị hao tài vì những nguyên nhân không đáng. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, gặp khó khăn về tài chính, vất vả cân đối chi tiêu. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc,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 của tuổi Mão. Xem tử vi cho thấy, cuộc diện ngủ hành tứ hình xung, tí ngọ Mão dậu gây cản trở. Người tuổi Mão có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc hợp tác làm việc chung với đồng nghiệp hay trong các kế hoạch kết nối nội bộ. 9 người 10 ý, môi trường tập thể tồn tại nhiều cá tính khác biệt, khiến bạn loay hoay không biết nên làm thế nào để tìm được tiếng nói chung với mọi người. Ngày này, các kế hoạch hợp tác làm ăn, buôn bán của Mão cũng dễ bị gián đoạn. Có thể do đối tác đột nhiên muốn thay đổi, làm khác với dự định đã bàn tính từ ban đầu. Nếu cảm thấy mọi chuyện có thể điều chỉnh, bạn có thể trao đổi lại một cách rõ ràng với đối phương, đừng làm căng mọi chuyện làm gì. Ngũ hành xung khắc cũng ảnh hưởng tới chuyện tình cảm trong ngày của con giáp này. Những quan điểm trái ngược nhưng không tìm được cách dung hòa dần trở thành ngòi nổ châm ngòi mâu thuẫn giữa hai bạn. Cả hai đều cần nhìn nhận lại thái độ của mình. Cầu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, gặp khó khăn trong việc hợp tác làm việc chung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 nên không cần phải lo lắng nhiều về những mâu thuẫn đang tồn tại trong tình cảm lứa đôi. Con giáp này sẽ tìm được cách để hâm nóng tình cảm, vượt dậy mối quan hệ cho mình. Người độc thân, sau nhiều lần gập ghềnh trong chuyện tình cảm, thì cũng đang đứng trước những cơ hội mở ra hạnh phúc của mình. Nếu còn điều gì khiến bạn băn khoăn, hãy hỏi xin lời khuyên từ gia đình. Cái nhìn khách quan của mọi người sẽ giúp bạn tìm ra lối đi phù hợp. Chính tài chiếu mệnh cũng mang về tin vui về tài lộc cho con giáp này. Tiền bạc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định, giúp cho tuổi thìn thoải mái hơn trong cuộc sống, không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhờ vậy bạn cũng có thêm nguồn vốn vững mạnh để thực hiện các kế hoạch kinh doanh. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, mâu thuẫn tình cảm lứa đôi sớm được hóa giải. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, tìm được cách để hâm nóng tình cảm. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, người độc thân có cơ hội tìm thấy hạnh phúc.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 Tiền không chỉ đến từ khoản lương thưởng mà ngay cả việc kinh doanh buôn bán tay trái cũng giúp bạn gặt hái những khoản lợi nhuận kết xù. Nhưng đây cũng là lý do khiến bản mệnh không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền cho những khoản không cần thiết. Con giáp này cần có kế hoạch chi tiêu và quản lý tiền bạc hợp lý hơn. Hòa kim xung khắc, bản mệnh cũng nên dành thêm thời gian quan tâm tới một nửa yêu thương. Dù bạn có lý do chính đáng là đang mải tập trung cho sự nghiệp và kiếm tiền, song đối phương cũng khó tránh cảm giác chạnh lòng vì cả ngày không thấy một cuộc gọi hay tin nhắn từ bạn. Câu quyết cho các tuổi tỵ Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, có thể sẽ được cất nhắc và trợ giúp nhiệt tình. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, đạt thành tích cao, nắm giữ vị trí quan trọng. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, tài lộc thuận lợi, có các khoản lợi nhuận cách xù. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim,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 của tuổi ngọ. Người tuổi ngọ trong vận trình ngày chủ nhật này được thực thần nhập mệnh nên có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc. Có thể con giáp này đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình. Người làm ăn cũng kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Bản mệnh còn khéo léo xây dựng được uy tín nên được nhiều người tin tưởng và giữ quan hệ làm ăn lâu dài. Những mối khách hàng, đối tác này hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho tương lai. Ngũ hành xung khắc, lại làm giảm bớt niềm vui trong ngày của ngọ, do chuyện tình cảm vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được cởi bỏ. Nếu cả hai cứ một mực giữ ý kiến của mình, không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì những bất đồng sẽ chẳng thể giải quyết. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa,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 nói năng của mình, tránh vô tình đắc tội với đối phương, gây tác động xấu tới sự nghiệp. Thổ sinh kim, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm của mình. Bạn trân trọng tình thân vì hiểu rằng đó là thứ tình cảm vô giá mà tiền tài, địa vị chẳng thể nào đánh đổi được. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, vướng vào tranh chấp, mâu thuẫn với lãnh đạo. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy,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 bạn có thể đưa ra một vài ý tưởng đóng góp cho việc phát triển chung của tập thể. Công việc suôn sẻ cũng kéo theo thu nhập ổn định cho con giáp này. Nhân lúc tài chính đang rủng rỉnh, bạn nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích góp tiết kiệm của mình. Đó mới chính là nguồn đảm bảo chắc chắn cho tương lai của bạn. Có điều chuyện tình cảm hôm nay không được tốt cho lắm. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi có thể tiếp tục bùng nổ mà chưa tìm được cách xoa dịu. Thời gian không khiến mọi chuyện dịu đi mà dường như còn khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy tuổi thân nên giải quyết vấn đề tình cảm ngay từ khi nó mới manh nha. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, công việc diễn ra thuận lợi, hiệu suất ổn định. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, được đánh giá cao bởi năng lực và trách nhiệm. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, có thể mạnh dạn đưa ra một vài ý tưởng đóng góp. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, nên nghiêm túc thực hiện kế hoạch tiết kiệm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 người tuổi dậu có thể gặp rắc rối bởi cách làm việc có phần cứng nhắc của mình. Nếu cứ nhất nhất theo ý mình mà không lắng nghe lời khuyên của những người đi trước, bạn sẽ sớm nếm trải hậu quả. Có nhiều lúc phải linh hoạt xử lý tình huống, nếu không sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện thêm tồi tệ hơn. Thiên quan xuất hiện, còn cảnh báo nguy cơ bị lừa lọc, lợi dụng mà người tuổi dậu tuyệt đối không được phép chủ quan. Đặc biệt là trong những kế hoạch đầu tư kinh doanh, bạn nên tìm hiểu thông tin rõ ràng trước khi chi tiền kèo đến lúc mất trắng có hối cũng không kịp. Về chuyện tình cảm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Đôi khi những chuyện bạn làm chưa chắc đã khiến người ấy vui vẻ, mà ngược lại còn gây thêm phiền phức nữa. Chính vì thế hai người cần phải bàn bạc, thương lượng với nhau trước các quyết định quan trọng thì sẽ tốt hơn. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, có thể gặp rắc rối bởi cách làm việc cứng nhắc. Tử vi tuổi đinh dậu,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 song điều đó không có nghĩa bạn có thể bất chấp tất cả để ào ào xông lên phía trước. Hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ kỹ càng đó sẽ khiến cho bạn gặp phải thất bại nặng nề. Ngày này thổ sinh kim, nhưng là mối quan hệ sinh xuất nên chuyện tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu. Các bạn độc thân đừng quá ưu phiền nếu vẫn chưa tìm được người xứng đôi vừa lứa. Dù có những lúc không có người ở bên cũng không khỏi muộn phiền, nhưng khi nhìn vào hướng tích cực, độc thân cũng có nghĩa là bạn có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Bù lại, Tuổi tuất có chính tài ở bên, tiền bạc không phải là vấn đề cần lo nghĩ, do bạn có khoản tích lũy ổn định. Tuy nhiên, miệng ăn núi lở, dù sao cũng cần phải lên kế hoạch tài chính rõ ràng, chăm chỉ cày kiếm để tránh thu chi mất kiểm soát. cầu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, cần suy nghĩ thấu đáo và biết kiềm chế nhiều hơn. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, chớ bất chấp tất cả để ảo ảo xông lên phía trước. Tử vi tuổi mậu tuất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 Hợi vẫn có thể thu về nhiều lợi nhuận ở các hạng mục đầu tư tài chính. Bạn có thể tìm kiếm các đối tác phù hợp để đi xa hơn nữa. Làm một mình thì bạn có thể thoải mái điều chỉnh theo ý thích, nhưng muốn đi xa bạn vẫn cần kết hợp với người khác. Nhờ ngũ hành tương sinh cũng giúp cho đường tình duyên của tuổi hợi được khởi sắc rực rỡ. Vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, những sóng gió mà cả hai cùng vượt qua giúp cho tình yêu thăng hoa và ngày càng bền chặt hơn theo thời gian. Các bạn độc thân cũng sẽ được đào hoa chiếu mệnh, dễ dàng tìm được người cùng chung lối. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, vận trình sự nghiệp phần nào tươi sáng hơn. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, sắp xếp công việc ổn thỏa, xử lý gọn gàng. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc, thu về nhiều lợi nhuận ở các hạng mục đầu tư. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim, nên tìm kiếm các đối tác phù hợp để đi xa hơn. Tử vi tuổi quý hợi,